cái gì chắc rồi đi, đi, đi linh tinh lắm cứ cho nó đứng ngay đấy đi xong rồi nó bật đèn xi nhan lên à. rồi xong bắt đầu là tí mình chạy tới thôi để nhờ hoàng chép chương trình vô cho được có sẵn rồi bảo nha chị cài cái món giờ nó đang đứng ngoài đường hả nó đang đứng ngoài đường bây giờ dám có người là dắt đi tới đây nó khỏi thiên đàng nó đi một vòng nó đi về luôn ông có tí à thường nữa hả